ok xin chào bạn channel mình nha mình là Jackie đây thì lúc nãy à, mình là hạng hai mình hạng ba cũng khôi hạng hai đấu hạng một thì cái bọn mình chết luôn rồi cả đâu và rồi xong cả đám thua hết luôn mình tụt bao ti luôn rồi Apocalypse Ôi không không? Tao được Thế mày đang ở đây Tôi trong hàng không? ừ. thiên nhiên của tao đâu đi về nhà rồi nhiên nhờ mày trông hàng để về nhà thế cuối cùng mày là gì của nhiên tôi hỏi nhiều thế nhỉ liên quan gì đến cậu mày đang làm tao điên lên rồi nhá tao nói mày biết này nhiên là người yêu của tao mày hiểu chưa tôi không tin là một người hiền lành ngoan ngoãn như nhiên tao có thể yêu không ý mày là gì ý mày bảo bố mày lưu mày à đây. Tao là sẽ chị cụm cái ở cái vùng này nhá. mày tôi luôn biết điều vào. Không phải bảo tại sao tao hát. Hai người còn trẻ. Nên tìm việc gì đó mà làm. Đừng có suốt ngày gây hoa. Không có lúc vẫn hận đấy. Không danh tôi đấy. Cái danh đời tao à? Tôi không danh đời ai cả. Và tôi khuyên cậu đây nha bạn đây xếp hạng nha em có em nè hạng một tôi hạng hai tôi hạng mình hạng ba nha dạ 咩啊？câu sách không trả lời tao à? Tao chạy này Mày bị rút lưỡi à? mày giúp nó kéo nó ra cho tao thế này tốt ạ đấy tao thấy con này tôi làm gì à mày làm gì à mày nghe lại ta đã nói chưa mày sai giờ đủ tốt như của mặt mày ở đâu nếu không nhớ mặt cho thì con cả chết của tao rất cái bộ mày ơi à, đây đây đây cái làm gì đấy à đây rồi đây rồi bạn tương lai vấn đề rồi em nói sai chết em cái thằng này nó phân này quan trọng chỉ cần tranh giọt em với anh là cán rồi anh muốn gặp của cô lý như thế nữa anh về đi không được một anh em mà không trả lời anh anh không đi đâu cả được vậy thì tôi phải xuống văn cũ rồi khoan không có về không bảo rồi em được cái gì thấy không đấy là là là là là là là là đi là là là là là là anh ấy là giờ máy động thật đấy đúng là biết không sợ súng nhà anh tôi bị mất tiền anh đừng để làm gì ạ Không có gì đâu có thôi em ra rồi anh về trước có gì tụi anh qua nhà uống nước sau cảm ơn em cảm ơn anh ạ vâng về dạ không hiểu thằng kia nó từ đâu về ok giải đấu chính thức kết thúc hôm nay mình sẽ up một loạt cái video đây. Ôi giời ơi, hôm nay phải up một vài cái video luôn nè Đâu đấy? như mình mà chị thấy chưa có mù các người nhìn thấy bóng dáng không đi đến đâu đây mà chứ chị trả lời em ờ, đi cái việc làm cái gì Từ sáng giờ em nó đi suốt rồi khỏi cần tao tìm việc cho mày rồi mấy hôm nữa lên hoạt động và làm thế là rồi á ờ đi lên trên đấy nhá vừa có việc làm lại bỏ ba đầu óc các chuyện cơ cơ ca ờ. ca không được đó em đang có một đối thủ cực kỳ nguy hiểm bây giờ em bỏ đi á ờ, sinh viên muốn rất đâu rồi mày nhìn lại mày xem y như thằng cuối đời mày mà tán được con tiền tao cũng lạ đấy nhưng mà giờ em đi thế bất nhiên á <laughs> mày ngu như con bò ấy mày đi lên hà nội vừa sang người ta, lại vừa kiếm được tiền lúc đấy á mày ở cái tầm khác giờ VV chạy chính thức kết thúc nha bạn bye bye